đầu đi vào các ví dụ minh họa đi vào các ví dụ minh họa nhé ví dụ thứ nhất chúng ta cùng đọc đề một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu xác định đại lượng nào dưới đây không đổi trong quá trình quả bóng chuyển động a thế lăng b động lượng c động năng và d gia tốc đúng không ạ khi quả bóng được ném với vận tốc ban đầu xác định thì khi ném đi, khi ném đi thì độ cao của quả bóng sẽ thay thay đổi và khi độ cao của quả bóng thay đổi thì đương nhiên thế năng cũng thay đổi. Đúng không ạ? À, chúng ta chú ý cái dữ kiện cái đáp án B với đáp án C là động lượng và động năng đúng không ạ? Động lượng P thì bằng MV, động năng thì được tính bằng 1 phần hai MV bình. Như vậy nếu như đáp án B mà đúng thì hiển nhiên đáp án C cũng đúng. Vậy thì chắc chắn hai đáp án B và C phải sai. Đấy là cái các bạn phải tư duy được. Có hiểu không ạ? Đó, còn thế năng chắc chắn mình loại rồi. Nhớ nhá. Khi chúng ta lém một quả bóng đi thì thứ nhất độ cao sẽ thay thay đổi. Khi độ cao thay đổi bất kỳ so với gốc gì cũng vậy. Được không nhỉ? Thì chắc chắn thế năng sẽ là đại lượng thay đổi. Còn sao? Còn vận tốc thì sao? Với vận tốc ban đầu xác định nhưng khi ném quả bóng xét theo từng phương một thì giá trị thế nào ạ? khi ném quả bóng ta nhớ chuyển động ném đúng nhỉ thì xét theo một phương ngang thì nó là chuyển động đều còn xét theo phương thẳng đứng thì đó là rơi tự tự do đúng không ạ thì chắc chắn một điều vận tốc của vật sẽ thay sẽ thay đổi và khi vận tốc vật thay đổi dẫn đến động lượng và động năng sẽ thay thay đổi vậy thì đáp án đúng ở đây đại lượng không thay đổi trong khi quả bóng chuyển động đó chính là gia tốc được Đấy, ví dụ một hờn d một câu lý thuyết rất là dễ nhưng đòi hỏi học sinh phải gì ạ phải tư duy được đến nơi chứ không phải là chúng ta cứ tích bừa mà được và để trả lời được câu hỏi kiểu như ví dụ số 1 này các em phải có sự tư duy trong đây đó là gì nếu đáp án B đúng thì đáp án C chắc chắn phải đúng bởi vì hai thằng này đều phụ thuộc vào vận tốc được chưa như vậy B với C mình phải loại ngay còn 50 50 mình phải trả lời được còn cái thế năng thì chắc chắn mình phải loại được rồi lém có bóng đi thì độ cao thay đổi đúng không ạ ban đầu lên thật cao rồi nó xuống đúng chưa đấy còn lại gia tốc thì đương nhiên không thay đổi còn tại sao thì thì đã giải thích rồi xét theo phương ngang nó là chuyển động chuyển động đều còn theo phương thẳng đứng thì nó là rơi tự tự do rơi tự do thì gia tốc g đúng chưa